không phải buồn trong nghề mà buồn trong đời trong đời lúc làm nghề là khi chị diễm mà con chị mất không được nhìn mặt con không được đi chôn con mà vẫn phải diễm ông đặng như quang mang con đi với chị à, chị hai à, mẹ của hữu châu á chỉ có hai người thôi gần ngay mùng một tết đi tìm mướn xe lam Dì nghe kể lại thôi Mướn chiếc xe lam rồi đi lại cái trại cưa đó mà cưa mấy cái mảnh Vì con chị mới 3 tuổi mà Cưa những cái mảnh gỗ, mảnh giác Mà không dám đóng lại nè Có nghĩa là chôn đại ở ngoài lề đường á Có nghĩa là chạy ra ngoài đường á Rồi cái tấp vô là ngoài đường đó, đất đường ngoài đó Chôn đại nghĩa rằng sau cái chôn đó là đoàn hát dọn đi chừng một năm sau lại không biết chỗ nào một cái nỗi đau cho tới bây giờ chị không dám nói với ai và nỗi đau lần thứ hai là anh đặng vinh quang mất lúc đó chị với út thì cũng đang đi thi hai mẹ con nhảy nhót rồi ca giỡn rồi kia đu đau đu đỡ đỡ ở trên sân khấu thì ổng mất mặc dù chị với anh đặng vinh quang lúc ảnh mất là chị ảnh chia tay cũng gần 21 năm rồi nhưng mà cái tình đồng nghiệp cái nghĩa vợ chồng nó vẫn còn nó là thành ra mình vẫn là lẫn vẫn đau chứ ở trong khi thấy con mình nó ráng ém cái nỗi đau đó lại nó nít mà ráng ém nỗi đau lại để mà diễn tiếp thì đó cũng là cái nỗi đau nó cũng lớn trong đời trong cuộc đời đi ha nó trải qua hai cái nỗi đau như thế Út Ngọc ơi, có chú Dân lại chơi nè con Vô con, dạ. vô nhà Mời ông vô nhà đi Con mời ông vô nhà đi rồi vô yeah. nắm yeah. giỏi đó đây cơ ngơi yeah. Dạ. rồi con kêu, kêu mẹ đi ngồi đi em dạ nó hắn ngồi vô đây trời đất ơi thấy không lo cho chị hả không có máy massage rồi đó trời ơi vậy thì chị sống cuộc đời đế dương là chị còn đòi gì ngồi đi chị phương <laughs> nè trước tiên tặng em nè trời đất ơi em với nó cũng giống nhau lắm đó <laughs> con chào chú ừ dạ. <laughs> khỏe không con dạ khỏe chú mới tới hả chú ừ dạ. ủa mà sao chú biết nhà con má dắt lên dạ à, <laughs> bà chơi với con bé này với chung cư nè dạ. nay có chuyện tới thăm tới thăm qua bên trận đạo chỗ cung điện của ba, <laughs> mà không có bà là tao biết ba ở đây rồi chứ đâu dạ vậy chú ngồi chơi nha con ờ. ở tay sau ờ, ờ, dạ. ở lại ăn cơm luôn nha chú ờ từ nãy má đâu đâu con, con yên tâm đi chú tới đây là để ăn trực <laughs> bước vô là thấy là thứ nhất là nhỏ nhưng mà rất ấm cúng đầy đủ tiện nghi em cái tuổi mà trẻ bây giờ mà tuổi nó có cơ hơn vậy là mừng chị thấy cuộc sống càng ngày nó nâng cấp đúng mức rồi. sống nó càng ngày càng đi lên hồi xưa thời em với chị trời ơi cái thời của chị em mình á mà thì tivi thì trắng đen còn sắm được chiếc xe đạp cũng giống như là một gia tài chị nhớ hồi xưa mà ông đặng vinh quang mua chiếc xe đạp đầu tiên năm 76 á là phải chạy tuốt ở bà chịu bởi vì bà chịu thì có cái dạng xe đạp mà cũ người ta đem ra ngoài bán, ra ngoài ta bán à, bán đồ cũ đó mới mua chiếc xe đạp mà chạy từ bà chiểu về nguyễn trãi chỗ mà quẹo xuống nguyễn cư trinh á ừ. chị mua chị mướn phòng ngủ đó đó mướn cái nhà ừ. để mình ở trọ đó hai vợ chồng chạy từ đó đi uh, xe lam đi xuống bà triệu rồi mua chiếc xe đạp mà chạy từ bà triệu chạy về mà vui mừng dữ lắm chứ hồi đời hồi xưa là đi hát là có giang đi bộ rồi xong rồi có giang ờ, chị ba thanh nga không mà ừ. xe của chị ba thanh nga hồi chiếc xe còn xe hơi. xe hơi mười mười mấy chỗ đó yeah. Dạ. đó là diễn viên nghệ, nghệ, lúc đó là nghệ sĩ nào mà không có ờ, đi mà dạng cây gõ đi xa đó ờ, cao đồng hưng rồi mà không có phương tiện đó là chạy là đó có gian chị anh chị đi xong tối về rồi lại lộ bộ về nhà ừ, cái thời thời điểm đó thì tính ra giờ chị chị nhớ lại ha chị đi vô cái nghề này này là bao nhiêu năm rồi? chị đi, đi năm 13 à, ờ, chị đi năm 14 tuổi năm nay chị 71 rồi em tính bao nhiêu năm trời đất cười quá sáu chục năm hơn mới năm mấy à nói chị lố dữ vậy thì nói vậy đi <laughs> nói chung á là mê em ơi ừ. vừa yêu nghề vừa đam mê thành ra mới theo tới giờ này với hồi xưa đó khán giả đến với ờ, cải lương á bị gì không có những cái phương tiện như bây giờ không có những cái ờ, những cái ờ, càng ngày xã hội càng tiến lên biết bao nhiêu trò chơi biết bao nhiêu thú vui để người ta xem người ta chọn là người ta chọn để người ta xem đương nhiên trong đó có những cái kênh cũng không nên xem nhưng mà vẫn vẫn đắt còn cải lương hồi xưa thì tập trung cải lương mà khán giả đến với mình nó làm một cái gì đó mà cái nghề này bỏ không được nhưng mà em hỏi chị nha nói hồi xưa chị đi hát em biết chị à, đặng vinh quang là tiền nhiều lắm à, nhưng mà hai ông bà vẫn có một cái tính giống như những người nghệ sĩ đi trước không bao giờ nghĩ ờ à, tôi sẽ mua cái nhà trà bá tôi ở ông bà người ta nói kêu an cư lạc nghiệp thôi mình cứ sống theo đoàn đi đoàn đi tới đâu mình đi tới đó có nhà chi cho mệt chính vì những suy nghĩ đó mà tới bây giờ cái chuyện mà mình chọn được một cái chỗ ở còn kêu mình đúng theo ý thích của mình nó cũng gặp những cái khó khăn em nói đúng không đúng đó với em biết sao không lý do thế này nè ngày xưa đó thì cái tính bầu đoàn thê tử của một nghệ sĩ là gần như đặt lên hàng đầu yeah. Dạ. cái nhà không phải là tổ ấm mà cái đoàn mới là tổ ấm đúng, đúng không đúng. Dạ. vợ chồng con cái rồi anh chị em rồi kia nọ tập trung hết trong một đoàn thì có nhà để làm gì nhà ai ở mà dạ. làm gì ừ. biết làm cái nghề gì ngoài cái nghề hát này đâu yeah. thì ờ, em thì là, là ánh sáng rồi một đứa cháu là âm thanh rồi có nghĩa là nó tập trung trong một cái đoàn hát đương nhiên những cái đó là những anh chị đi trước cỡ tuổi chị nói chung là cái bộ môn nghệ thuật của mình á lúc nào cũng có cái thời kỳ giống người ta gọi là lên xuống thăng trầm quá độ ừ. có nghĩa là thăng lên một chút xíu rồi phải chừng lại cái nào cũng vậy nhưng mà hồi xưa đó là lý do thế này nè sở dĩ nó nó không có tới mức độ mà như bây giờ bây giờ em nhìn thấy à đi tới đâu từ trẻ tới già tới lớn tới này kia nọ ai cũng mê cải lương ai cũng muốn ca một câu giọng cổ ngay cả nhà, ca, ca nhạc cũng muốn ca một câu giọng cổ nhưng ở đây không có đất dụng võ chỉ ca cổ thôi còn hồi xưa tập một cái vở mà một cái vở đó có thể mà đắt khách cái là ăn 10 năm nó vẫn còn tồn tại đúng rồi bởi vì không có cái gì để xem hết ngoài cái đó con bây giờ á cải lương mình phải đi theo thời đại phải đi theo cái lớp trẻ bây giờ nó đi phi thuyền nó đi lên tới cung trăng rồi còn mình còn đi uh, xe ngựa thì làm sao theo kịp ừ. chị nói thì cũng phải nhưng ý em nói vậy nè cái cái cải lương ngày xưa á em hồi lúc em còn nhỏ em đi xem cải lương thì em thấy mở màn ra là rất đẹp bởi vì cảnh trí tất cả những cái đó người ta vẽ kêu sơn thủy phải không chị ừ trời ơi nó giả nhưng mà nó thật nó tả thực từng chi tiết đúng rồi em nhớ những cái cảnh đánh nhau mà bay à, bay bay mà bay bay cái cái cái cái sân khấu bay ở trong sân khấu không nói gì mấy mấy mấy anh hậu đài ở trong mà giật dây là cho diễn viên bay ra khán giả rồi họ giật ngược trở vô đúng rồi mà bay cái kiểu này đâu phải là đơn giản đúng đó rồi. là cả một cái công trình những con người đó là những con người rất tài giỏi rồi thêm cái nữa kỹ xảo trên sân khấu tất cả những cái đó là kỹ xảo sân khấu mà phải nói là những người mà mà mà làm được những cái chuyện đó cái đó trong giới nghệ thuật mình kêu là trong đoàn kêu là gì chị ờ à anh em gì anh em nghệ anh em kêu đó là những người ờ, hậu đài hả hậu đài anh em hậu đài, hậu đài bao à. gồm có bây giờ người ta gọi đạo cụ chứ hồi xưa là ờ, ba cái đồ ờ, của mình á đồ đồ ờ, không ý ý em muốn nói là những người mà làm kỹ thuật ở trên sân khấu như vậy thì cũng là cũng là cũng hậu đài trong Đó. một nhóm hậu đài mà nói là ngưỡng mộ những con người đó quá đẹp rồi thêm một cái nữa bước vô cái đoàn hát ví dụ đoàn kim trung một đoàn thanh nha đoàn à, đoàn đoàn đoàn gì à, abc ừ. nghệ sĩ không có chụp hình vẽ không vẽ không à? mỗi à? người vẽ bức tranh treo lý do thế này nè các em trong cái thời đại bây giờ nó rất là sung sướng rất rất là hạnh phúc được tạo mọi điều kiện được làm những cái bậc thang được đã tạo hết những cái bậc thang để các em nó tự dẫm lên và bước lên nhưng mà chứ không phải giống như chị em mình có nghĩa phải đi học chị thì học à, ờ, từ đoàn học kinh nghiệm à, có nghĩa là rút tỉa kinh nghiệm chắc lọc xương máu từ những vỡ tuồng qua từng lớp anh chị em nghệ sĩ qua từng lớp đà, đạo diễn đạo diễn là bây giờ hồi xưa là ông thầy tuồng là ông đạo diễn luôn ông có nghĩa là khi mà ông viết tuồng là ông Donny đóng dài nhân vật nào người nào hợp với phù hợp với vai nào là ta diễn vai đó thì bởi vậy mới bật lên trong đó là những anh chị em những cây đa cây đề ngày <clears throat> xưa là không ai giống ai nổi tiếng lên không ai giống ai không trộn lẫn vào với nhau còn các em bây giờ trong cái thời đại mình quá nhiều cái mới mỗi ngày nó một cái mới theo không kịp cái để cho người nghệ sĩ mà yêu nghề cải lương họ sống được với nghề và cải lương trên sân khấu được mở màn và nhiều tuồng tích được phát triển và đến với công chúng còn nó dừng lại ở cái chỗ là trong những hội hè sinh hoạt hay là họ nhớ lại cái tiềm thức em nhìn thấy ở một cái khía cạnh nó làm cho cải lương mình đi xuống thứ nhất là không có tuần tích mới ừ. thứ hai cái kiểu của cải lương dựng bây giờ thì nó là mang cái tính là à, tượng hình ý tưởng nó không có đậm cái cái yếu tố mà tả thực như cải lương ngày xưa Hả? nếu mà mình so sánh hai cái mà trộn lẫn lại thì mình thấy rõ ràng cái giá trị ma cải lương mang lại ở quá khứ và giá trị cải lương đang tồn tại theo ý của chị nói thì em nghĩ ồ oh, nó chết lâm sàng đó chị chị biết nó chết mà trong nãy chị nói nó sống đó là tâm tư của chị <laughs> mà chị bà bánh khóe dễ sợ <laughs> bà che đậy cái sự mà đau của bà trời ơi nghĩa là tâm tư của chị à. lý do thế này nè cũng nói đó là cái một cái niềm rai rứt một cái nỗi mà một cái điểm gì đó mà tới bây giờ chị vẫn không buông nghề được chị vẫn không buông nghề được có nghĩa là bây giờ chị muốn còn một cái khoảng thời gian cái quỹ thời gian nó không còn nhiều nữa nhưng mà chị muốn làm một cái điều gì đó để để lại cho các em đó vì thật sự các em nó không có chỗ nào để nó học cả ngoài học ở trường học ở trường thì đương nhiên là cũng có dạy nhưng mà cái thực tế ở ngoài đời nó hoàn toàn khác thực tế trên sân khấu xương máu trên sân khấu nó lại hoàn toàn khác bởi vì nếu mà học xong là thành tài ở đây nó không phải là kỹ sư hay là bác sĩ ngay cả bác sĩ cũng phải thực tập kỹ sư cũng phải vậy yeah. Dạ. đó thì huống hồ gì con người chúng ta vừa là máy móc vừa là tất cả mọi thứ là con người mà phải vận dụng cái đầu mà cái đầu tác động của khán giả tác giao lưu của cô bác anh chị đi trước kế là bạn diễn của mình các em út đi ở dưới còn chính vì những cái đó mới rút được kinh nghiệm và mới lớn lên nghề mới tạo nghề thì mới mới được có nghĩa là có cái những cái vốn sống đó thì mới là nghệ sĩ bữa nay trong một cái buổi em đi thăm chị hỏi xem sức khỏe chị thế nào gia đình chị làm sao và cuộc sống tương lai của chị nhưng mà khi em chị đang ngồi cái quẹo vô cái vụ cái lương cái mình nói sai hay mình nói lạc đề <laughs> tại sao tại sao em chị đây làm gì? bởi vì mình quá yêu quá yêu nghề em thật sự mà nói em rất vui nha chị phương em rất vui bởi vì cái ngày mà vô nghề em nhớ là cái thời mà em còn đi học rồi em bệnh trời đó cơ không có ai hết sốt rét tới năm cộng nằm ở bệnh viện kẹo quán chị là người đem thức ăn vô cho em trời ơi, lúc đó em mới nói chị đi rồi mà em cứ nhìn cái dáng của chị đi khuất cái hành lang rồi em nhìn cái mà chị mang tới cho em cái đó nó không còn là tình cảm nữa nó không còn là vật chất để mà em hưởng cái đó để em lấy cái năng lượng mà em chống chọi với những con virus sốt rét rồi tới cái lúc hết bệnh đi ra thời đó không có điện thoại lâu lâu chị em mình mới gặp nhưng khi gặp em nói thiệt à nó chị phương chị khỏe không nói ra ba câu cười thậm chí tiêu lâm này kia cười hả hả hả nhưng khi mà chị đi rồi thì cái tô phở của chị nó vẫn còn trong đầu em bây giờ em chưa ăn hết tô phở của chị nha em vẫn để đó nha chị phương <laughs> chị hồi đó giờ chị đi diễn cái lúc nào mà chị buồn thật sự trong cuộc đời mà đi hát của chị nhiều cái gieo neo lắm yeah. Dạ. đương nhiên trong nghề mình thì phải trải qua xương máu thì mới tôi luyện cho mình cứng rắn lên tôi luyện cho mình uh, xem mọi thứ là nhẹ nhàng đi có những có nỗi đau có những cái nỗi buồn để cho mình lướt qua được mình vượt qua được thì tất cả những chuyện buồn sao nó không có cái gì nặng cả nhưng mà chị trong trong đời chị thì hình, ờ, hình như là trong giới và khán giả đều biết trong cái, cái chuyện mà không phải buồn trong nghề mà buồn trong đời trong đời, lúc làm nghề là khi chị diễn mà con chị mất không được nhìn mặt con không được đi chôn con mà vẫn phải diễn ông đặng vinh quang mang con đi với chị ờ, chị hai ờ, mẹ của ông hữu châu á chỉ có hai người thôi rồi ngay mùng một tết nữa đi tìm mướn xe lam Vì nghe kể lại thôi Mướn chiếc xe lam rồi đi lại cái trại cưa đó mà cưa mấy cái mảnh Bị con chị mới 3 tuổi mà Cưa những cái mảnh gỗ, mảnh giác Mà không dám đóng lại nè Có nghĩa là chôn đại ở ngoài lề đường á Có nghĩa là chạy ra ngoài đường á Rồi cái tấp vô lề ngoài đường đó, đất đường ngoài đó Chôn đại có nghĩa rằng sau cái chôn đó đoàn hát dọn đi chừng một năm sau lại không biết chỗ nào một cái nỗi đau cho tới bây giờ chị không dám nói với ai và nỗi nỗi đau lần thứ hai là anh đặng vinh quang mất lúc đó chị với anh út thì cũng đang đi thi hai mẹ con nhảy nhót rồi ca giỡn rồi kia đu đau đu đỡ đỡ ở trên sân khấu thì ổng mất mặc dù chị với anh đặng vinh quang lúc ảnh mất là chị ảnh chia tay cũng gần 21 năm rồi nhưng mà cái tình đồng nghiệp cái nghĩa vợ chồng nó vẫn còn đó rồi thành ra mình vẫn là lẫn vẫn đau chứ ở trong khi thấy con mình nó ráng ém cái nỗi đau đó lại nó nít mà ráng ém nỗi đau lại để mà diễn tiếp thì đó cũng là cái nỗi đau nó cũng lớn trong đời trong cuộc đời đi ha nó trải qua hai cái nỗi đau như thế dài dài nói gì nói cũng phải có kỷ niệm là sao tạo cho chị một sự bất ngờ Ồ. hồi đó giờ là chị hát nhưng mà chị không có coi đương nhiên rồi bây giờ chị phải coi chị hát hả hả hả ở đâu ra gì hả trời đất ơi tụi em là bây giờ hay lắm băng đĩa nào mà ca cũng đưa tới vì ông sưu tầm mà biết không <laughs> thì à, sẽ có hiện lên đó có chút ghét gì nè Ăn không có ghét đủ cái kẻ răng nữa Bắt tên làm chi cho hết Chim cào đâu vậy đâu ra vậy từ từ từ chú tạm mẹ là một mụ gì ghẻ độc ác chuyên hãm hại con chồng nhưng mà cái thuốc này nè mình phải ăn con cá bông <laughs> đâu ra cái này chồng đây tại chồng không chịu lấy tao sao tao lấy chồng bởi vậy tao mới xin mấy bà đem cho tao kiến xoay trời hồi xưa bà đẹp ghê trai thế ai xoay kiến xoay thì có ngay được chồng liền tay không? tao chỉ nghe như thế thôi thật ra thì sao ê thôi nó còn đẹp lắm nè đẹp ơi chị đẹp lắm chứ bộ nước hương trời tài tử hồng kông đài loan đó nữa ông chết hết rồi sao mày đi lấy cái thằng chí phèo mày á còn con gái con nhà đầy nếp sao mày ngu si đi lấy thằng gì như chẳng tin thấy mà ghê mặt trai nồng dạ la lạng luôn nhục cho số tiên ông bà mày làm xấu luôn công nhận bà sáu này bà có duyên vì ảnh đâu bữa nay anh nào đâu có nhậu như hồi xưa dạ mời chú dạ cảm đảm ơn. bạc gia đình nha đảm mời bạc trời đất ơi cái ừ. này ừ. mà đảm bạc gì bà phương ơi hả tôm thịt rồi cá lóc mà nấu canh chua cái này mà đảm bạc cái gì thì đơn giản canh chua cá thay vì canh chua cá kho thì bây giờ là tôm rim chú dạ, dạ. cơm rồi à. mời cả nhà rồi à. ăn thử ờ, con dâu nấu con ngon không nhìn là thấy hấp dẫn rồi đó hấp dẫn không hấp dẫn không hấp dẫn, hấp dẫn. tại vì bữa nay chú có lọc ăn dạ có nghĩa rằng gia đình của ngốt có biết là chị qua thăm yeah. Dạ. thành ra là mới nấu món chị thích dạ yeah. bởi vậy chị thích toàn là những cái cao lương mỹ vị không à đâu có đâu chú nói vậy <laughs> nói chứ từng tuổi này mình làm mình chị bây giờ mình phải hưởng thụ ăn thì ăn được thì mới mừng chứ tới hồi mà ngồi chỗ không ăn gì thì sao được đút Đúng vào rồi. ngư gì cá cũng nuốt không trôi cũng không sao đúng không thà ăn móng quẹt còn hơn nằm chỗ đút bầu ngư với cá chị muốn cái nào nó dạ, ăn nó này nó nghe nói là đút nằm bầu ngư ly cá là sợ rồi không không thể nằm được happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you ê con đổi <laughs> nó đổi à, à. cầm đi thật sự thì à, cho con nói cái này chút ừ. là cái này là giống như là tụi con à, bù cho mẹ tại vì năm rồi là không có bánh kem của tụi con nhưng mà năm nào thì à, thì cũng được ăn sinh nhật với mẹ hết chỉ có năm nay là năm rồi là thiếu mẹ cái cho nên bữa nay nhân chú dân qua chơi thấy mẹ vui thì tụi con cũng à, tặng mẹ với lại tụi con cũng nhắc ừ, để mẹ nhớ là ừ, cái cái bánh kem này mẹ thấy không không phải là cái số tuổi mà là cái số 1 là lúc nào mẹ cũng là số 1 trong lòng tụi con hết đó thấy chưa đó, thật sự bất ngờ tại vì bữa hôm nay không phải là sinh nhật chị yeah. Dạ. nó qua rồi mà trời giờ chưa tới yeah. Dạ. à, nhưng mà à, đúng là năm rồi không có tổ chức dạ. à, bây giờ à, con nó con với cháu nội nè coi nè, nè thổi thổi với nội nè nghĩ tới mình hạnh phúc mà chú rất là hạnh phúc mẹ cảm ơn tụi con à, nhất là cảm ơn đứa con dâu cũng bận biểu rồi bây giờ lại nhớ tới mẹ như vậy thì kem kem cũng may nhờ chữ kem nó mới ngưng được xúc động chứ không thôi là khóc nó cũng kỳ lắm em bé mà khóc kỳ đúng không à, cảm ơn tụi con à, với sự chứng kiến của chú chị cũng cảm ơn chú có nghĩa rằng là à, chị em mình á hình như là ngồi để ăn như vậy á rất ít dịp và dạ. không có có nghĩa là chị đi quay chung với chú thì vẫn có ăn với chú dạ. yeah. chị đã ăn với đồ ăn của thím rồi yeah. Dạ, không phải là không mà tô ai nấy ăn rồi tô ai nấy ăn dạ. đó. gấp lỗ một miếng bị rầy thì bây giờ bữa nay là cái ngày à, sum họp gia đình mà chú cũng chứng kiến được mà chú mừng cho hạnh phúc của chị thì chị cũng mong rằng chị chú cũng sống như chị yeah. cũng hạnh phúc như chị yeah. rồi cảm ơn nè thổi đi con Bye.